sự thì có điều gì ưu thắng trong sự so sánh giữa người xuất gia và tại gia? năm Sự phân biệt giới tính nam nữ cư sĩ Sự phân biệt giới tính nam cư sĩ và nữ cư sĩ có cần thiết như trường hợp nam tu sĩ và nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ. 6. Người tại gia chứng thánh quả có đảnh lễ những phàm tăng chăng? 7. Trên phương diện giáo điển thì có những lời Phật dạy dành riêng cho người Phật tử tại gia chăng có phần nào mà người cư sĩ không được phép để biết. Dạ, giờ đây thì ờ, xin mời đại chúng cùng với chúng tôi lắng tâm thanh tịnh thỉnh cấp sư ạ. À. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan,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 Dạ, đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng từ Siêu Từ Bi Thuyết Giảng. Bài học hôm nay đến cho chúng con và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng ạ. À. Vô Bụt Thầy Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng kính chào của thượng giác động thượng tọa bình hành thượng tọa tân cùng chư tục đức trung trung thượng chào tất cả quý tu nữ quý phật tử kính thưa quý vị hôm nay chúng ta bước qua phần phẩm cư sĩ ở trong tương ưng và đồng bộ có 10 bài kinh vừa qua là phẩm a la hán nói về những bài lậm môn sau khi nghe đức phật thuyết pháp khai thị các vị ấy các vị bà la môn ấy phát tâm xuất gia và không bao lâu trở thành những vị a la hán cho nên những cái bài kinh đó gọi nằm ở trong cái phẩm a la hán còn 10 bài kinh tiếp theo thì à, những vị bà la môn bắt đầu họ có cái sự chống đối hoặc là họ có không có mấy gì thiện cảm với Đức Phật nhưng mà sau khi họ được nghe Đức Phật thuyết pháp họ hiểu pháp họ quy y tam bảo nguyện từ nay cho đến mọi mạng chung trong đời quy ngưỡng họ trở thành những nam cư sĩ ở trong Phật giáo cho nên đừng gọi là cái phẩm cư, nam cư sĩ hôm nay là cái buổi đầu tiên trước khi chúng ta đi vào những cái bài kinh tương ưng bài lâm môn phẩm cư sĩ thì chúng ta có phần à, phụ chú nói về người phật tử tại gia trong phật giáo khi nãy của thượng nhất đẳng có nói với chúng ta rằng là trong những cái trong bảy cái phụ chú địa thì à, chúng tôi giảm đến đâu thì giảm cho vừa thời gian còn cái phần còn lại sẽ thỉnh à, chư tôn đức khác chúng tôi thì à, nó cũng hơi khó cái vấn đề là nếu mà chúng tôi để cho thượng tọa pháp tân lựa chọn xem có cái phần phụ chú nào mà thượng tọa có cảm hứng để trình bày thì Lúc đó chúng tôi sẽ mời Thượng tọa Pháp Tân giảng. Thứ hai, cái cách thứ hai là chúng tôi giảng từ một cho đến ba hoặc bốn hoặc năm cái phần à, phụ chú đầu tiên rồi hai phần còn lại phần 6 phần 7 thì thỉnh thượng tọa pháp tần đó là hai cách cách thứ ba là toàn bộ bảy cái đề phụ chú này chúng tôi sẽ trình bày hết cho thành một cái bài giảng rồi cái thời gian còn lại đó, thì ờ, tự tọa pháp tân sẽ chia sẻ thêm với quý vị phật tử chúng ta về những điều mà cần phải biết hoặc giả là trong thời gian 15 phút còn lại qua tự giác đẳng chưa có bận rộn cái việc mà hội họp thì tỉnh thượng tọa cho một vài cô thảo luận liên quan đến người cư sĩ và những cái câu thảo luận đó sẽ do thượng tọa pháp tân giảng giải chúng tôi chỉ giảng xong ờ, bảy phần này thôi mấy phần phụ chú này xong chắc có lẽ là chúng tôi phải xin phép à, nghỉ à, khoảng chừng 9 à, giờ rưỡi chúng tôi nghỉ vì sáng mai đã đến ngày chúng tôi phải đi dạy ở trên học viện cho nên phải đi sớm thức khuya để chuẩn bị đi chúng tôi chỉ ngủ được vài giờ đồng hồ thôi cho nên và tự giác đẳng cũng như chưa tự đức thông cảm oh, yeah, dạ, xin ờ, tri ân ờ, thượng tọa tân vậy theo cái cách thứ ba này là chúng tôi sẽ giảng hết ờ, bảy cái phụ chú rồi phần thời gian nửa giờ còn lại xin thỉnh thượng tọa pháp tân chia sẻ với các phật tử thêm cái ý nghĩa của đời sống về tại gia cư sĩ <clears throat> như vậy chúng ta thỏa thuận rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái bài học kính thưa quý vị cái câu hỏi được đặt ra trong cái phần phụ chú là nếu chính xác thì chữ cư sĩ có hoàn toàn đồng nghĩa với người phật tử tại gia không thì điều này chúng ta cần phải hiểu rằng cái chữ cư sĩ ra không có từ nào người dịch cho sát nghĩa với cái từ Pali cả chữ Pali cái danh từ mà để gọi là cái người à, cư sĩ đó thì nó có ba từ ghi chữ ghi người ta cũng dùng là thư sĩ pháp thác cũng dùng là thư sĩ chữ TTH chấm dưới rồi quý vị TTH chấm dưới lâu ngày rồi chúng tôi không có gõ chữ Bali bây giờ quên hết trơn rồi thế nên chúng tôi cứ đánh lại như vậy rồi cái chữ thứ ba gọi là Nagarika chữ Nagarika sau cô diệu pháp không có để dùm hai dấu chấm làm ơn làm ơn cho trót vót vót cho tròn chữ t ở phía trước cái chữ tác cũng có chấm mà chữ th cũng có chấm hai chấm chứ không <laughs> chữ Pali không thể có một chấm còn dạ đúng rồi <laughs> hai chấm vậy cảm ơn cô rồi có chữ anagarika cái chữ na có dấu trường âm chữ ga có dấu, dấu trường âm rồi cô như pháp thêm dùm hai chữ giờ cảm ơn điều đức từ tri anna ga đức tắc à, cái vừa xin lỗi quý vị xin lỗi quý vị bỏ chữ đó đi quý vị dơ bỏ cái chữ an ở đầu đi quên cái chữ anagarika <laughs> là cái vị xuất gia vị xuất gia chúng ta xài cái chữ agarika agarika chữ agarika chứ không phải dạ agarika dạ cảm ơn ờ, cô tu nữ tình hành agarika thì như vậy chữ hí là người ở nhà chữ hấp hát cũng là người ở nhà chúng ta gọi là tại gia chữ agarika cũng là người ở nhà chữ Agarat Agarat là cái nhà cho nên ba chữ này nếu mà dịch nghĩa là người tại gia nhưng mà dịch theo hán từ điển hán thì ở đây người ta có cái từ gọi là cư sĩ những cư là ở sĩ là người cư sĩ là người ở hàm nghĩa là người ở tại gia cho nên ta gọi là cư sĩ cư sĩ nó phân biệt với hạ xuất gia cho nên ở đây nếu mà phân tích từ chữ hí gah và agarika thì ba từ đến nên dịch là người tại gia chứ không có thể người cư sĩ nhưng mà xài riết rồi cũng quen thứ quý vị gọi là người cư sĩ thì người ta biết thế thì cái chuyện cư sĩ có hoàn toàn đồng nghĩa với người phật tử tại gia không bỏ đi cái chữ phật tử thì chúng tôi nói cư sĩ nó hoàn toàn đồng nghĩa với chữ tại gia cư sĩ đồng nghĩa với tại gia quý vị nhớ còn khi mình gọi là phật tử tại gia đó, thì cái chỗ này chúng ta phải xài cái ờ, cái từ khác tất cả những người dân ở bên ngoài không phải là tu sĩ thì tất cả những người dân đó đều gọi là ghi gahatha agarika đều gọi là người cư sĩ cả nhưng mà gọi là cái người à, cư sĩ hay là người phật tử tại gia đó thì chúng ta có hai từ là chữ upasaka upasaka cái chữ pa đó chữ ba này là chữ trường âm giờ upasaka là trường âm rồi Upasika ờ, dịch bát trường âm chữ ca là trường âm upasika upasika cho nên cái chữ upasika upasika Upasaka là nam cư sĩ hay là cận sự nam Upasika là cận sự nữ như vậy đó hỏi rằng là cư sĩ có hoàn toàn đồng nghĩa với người tại gia phật tử tại gia không thì ở đây chúng tôi xin thưa rằng là cư sĩ thì nói tổng quát là những người không phải tu sĩ mà còn ở tại nhà còn ở còn có gia đình thì cái danh từ mà để gọi cho người cư sĩ hay là người phật tử tại gia đó thì phải là upasaka upasika Upasaka Upasaka là nam cư sĩ nữ cư sĩ người ngoài á, thì gọi là ghi hí được gã hấp được agarika được nhưng mà không gọi là upasaka upasaka thì cái điều thứ hai đó cái phụ chú thứ hai là điều gì chính thức xác định một cư sĩ là phật tử hay không phải là phật tử thưa quý vị trước hết là cái tên gọi là xác định là người phật tử hay không phải phật tử tất cả mọi người nào mà còn sống ở trong gia đình có vợ có chồng có con cái có tài sản có nhà cửa có đất vườn có gia súc có nghề nghiệp sinh kế thì đều là ghi là người cư sĩ cả nhưng mà cái người cư sĩ ghi đó gạt tha đó khi mà họ phát nguyện trước chư tăng sân lập Sankho Pante Upasako Tích Măng Thà Rề Thác Vật Chư Tăng Xin Chư Tăng ờ, nhận biết con là một cận sự nam hay Upasika tít Măng Thác nhận biết cho con là người cận sự nữ khi họ phát nguyện như vậy đó thì từ đó về sau họ trở thành cái người phật tử tại gia có cái tên gọi là Upasaka Upasika cận sự nam hay cận sự nữ mà Ờ, tàu âm đó, gọi là upatak upaji gọi upatak upaji nó là xác định một danh từ để xác định người cư sĩ là phật tử hay không phải là phật tử những người cư sĩ nào mà không có phát nguyện bình lộ Upasaka Upasaka của Đức Phật của giáo pháp của tăng chúng thì như vậy người đó chỉ là cư sĩ nhưng không phải là Phật tử chúng ta nhớ rõ hai cái điều này sở dĩ mà chúng tôi nói những hơi dông dài có xen vô tiếng Bali làm cho Phật tử chúng ta khó hiểu khó nhớ nhưng mà quý vị ráng nhớ dùm là tại vì nếu mà xài tiếng Việt không đó thì trong tiếng Việt của chúng ta thì nó cũng mơ hồ lắm có đôi khi chúng ta ưng xài chữ này ưng xài chữ kia nó không có nó không có đúng theo cái văn tự của luật cư sĩ kinh điển ở ờ, kinh điển Bali cho nên chúng tôi mới xài cái từ ngữ Bali cho nên ờ, khi mà chúng ta gặp người nào đó mà họ nói họ chỉ là người cư sĩ thôi ví dụ như khi có một cái cuốn điện thoại gọi đến chúng tôi ờ, nghe lại chúng tôi mới hỏi xin lỗi đầu dây kia là tu sĩ hay là cư sĩ thì người kia trả lời dạ là cư sĩ thì lúc đó chúng tôi hỏi cư sĩ nhưng mà là cận sự nam cận sự nữ hay không phải cận sự nam cận sự nữ thì họ nói giờ cư sĩ thôi chứ chưa có nguyên y tam bảo thì như vậy là biết chỉ là cái người thường ở ngoài họ gọi điện vân vân cái trường hợp như vậy đó chính điểm này mà người phật tử chúng ta phải hiểu trong cái ý nghĩa thứ hai đó trong cái điều kiện thứ hai để mà xác định cư sĩ là phật tử đó là người đó phải à, phát nguyện quy phật quy pháp quy tăng có phát nguyện quy phật quy pháp quy tăng mới trở thành cận sự nam cận sự nữ là những người phật tử tại gia nếu như một người cư sĩ một bên ngoài họ có cái hạnh từ nhỏ lớn họ chỉ ăn chay họ ăn đồ mặn không được và họ không sắc xanh từ nhỏ lớn họ rất là sợ sợ máu của một chúng sinh khác cho nên họ không từng giết do cái thường cận cái duyên ở quá khứ họ không giết hay là một người lương thiện họ không có trộm cắp mặc dù họ không có sát sanh không có trộm cắp nhưng mà họ không có cái các ý không có sự cố ý giữ giới gọi là chê chê si lăng tức là không có hay dự giới thì như vậy người đó cũng không gọi là một người cận sự nam hay cận sự nữ ở trong Phật giáo như vậy thì ngoài cái danh xưng <coughs> là Upasaka Upasika người đó còn phải là người phát nguyện quy Phật quy Pháp quy Tăng trọn đời và phát nguyện thọ trì năm giới mà Đức Phật Ngài đã chế định hoặc là bắt qua thế giới ngũ giới hoặc bắt qua thế giới thì như vậy người đó mới được gọi là được gọi là những nam cư sĩ nữ cư sĩ nhưng mà ở đây đó một người mặc dầu đã phát nguyện quy y tam bảo nhưng nếu họ không hiểu rõ về Phật pháp tăng họ còn có cái sự hoài nghi về Phật pháp tăng như vậy thì họ không hẳn là những người nam nữ cư sĩ trong Phật giáo là cận sự nam cận sự nữ vì cái sự quy y của họ bận dơ cái tam quy của họ nó không được riêng lắm họ có cái sự hoài nghi quá vâng. những người mặc dù họ có phát nguyện quy y tam bảo nhưng họ còn theo tà kiến còn tin theo ngày giờ hên xui tốt xấu sao chiếu hạn hoặc là họ còn hữu đời là thường là lạc là ngã là tịnh vân vân thì như vậy người đó chưa hẳn gọi là người nam nữ cư sĩ dù họ đã có phát nguyện quy tam bảo họ đã đến chùa đã quy y hồi nhỏ theo cha mẹ đến chùa cha mẹ cho quy y À, có một cái chứng điệp quy y hay một cái lá phái nói theo tịnh độ cư sĩ thì có cái lá phái còn nói theo trong Phật giáo thì có cái chứng điệp quy y có pháp danh đàng hoàng nhưng mà sau đó những người nam nữ cư sĩ này mà họ có tạ kiến hoặc là họ còn có sự hoài nghi tam bảo Phật pháp tăng thì họ chưa xích danh được gọi là Upasaka Upasika một trường hợp khác là dầu cho người đó trước đây có quy tam bảo nhưng mà sau đó họ phản bội cái lý tưởng tín ngưỡng họ xu hướng theo tà giáo theo ngoại giáo rồi họ trở lại họ vĩ bán Phật có tăng như vậy thì <clears throat> họ đã phá vỡ quy y họ không còn là đệ tử của Đức Phật đệ tử của giáo pháp đệ tử của tăng chúng nữa như vậy thì lúc bây giờ họ chỉ còn là một người cư sĩ bình thường nhưng không phải là cận sự nam hay cận sự nữ trong Phật giáo đó là những điều mà chúng ta cần chúng ta cần phải biết rõ về cái phần phụ chú thứ hai cái phần phụ chú thứ ba đó trong này có vấn đề là giới luật của người phật tử tại gia có tính cách khác biệt gì với hàng xuất gia để thưa quý vị Giết luật của người Phật tử tại gia Nó khác với giới luật của hàng xuất gia Về cái số lượng giới Thì giới của bậc xuất gia nhiều hơn Một vị sa di cũng là 105 giới 10 điều học 10 điều hành pháp 10 điều trục xuất vẫn mừng hợp pháp như vậy là 105 giới còn đối với vị xuất gia thì kheo thì nói theo vị tỳ kheo nam truyền thì có 227 giới trong đó 13 tăng tàng À, bốn bất hung trụ 13 tăng tàng hay bất định 30 ưng xã đối trị 92 ưng đối trị 40 phát lồ 75 hợp pháp và 7 điều diện tránh như vậy có tất cả là 227 giới cái đó là nói theo số lượng chưa kể là đối với ờ, vị tỳ kheo đó còn có cả 1.500 cái giới tác ác này cái giới tác ác nhiều lắm thưa quý vị lên tới hàng ngàn trên ngàn giới ngàn năm trăm cái điều giới giới tác ác nút cái tắt giới nhỏ như vậy về cái số lượng thì cái điều giới của người tại gia cư sĩ nó lại có số lượng ít hơn người xuất gia ở cái khía cạnh thứ hai đó cái giới luật của người tại gia cư sĩ là những cái nguyên tắc đạo đức xã hội chỉ là nguyên tắc đạo đức xã hội thôi hay là đạo đức của con người còn cái giới của cái vị xuất gia đó thì ngoài cái là nguyên tắc nữ người còn những cái điều giới mà đức phật ngài chế định nó có tính cách là để diệt trừ những cái phiền não thu việc phiền não tế những cái giới luật của bậc xuất gia có những điều giới để làm trang nghiêm thân khẩu ý giới của bậc xuất gia để thu thúc các căn giới của bậc xuất gia là để đem lại sự hòa hợp trong cộng đồng tăng chúng vân vân thì như vậy có nhiều giới ví dụ như một cái giới thông thường mà chúng ta thường nghe gặp một vị tiền kheo không nên vì cái sự bực bội sân giận mà giá tay muốn đánh người khác chỉ cần giá tay thôi cũng là phạm tội ư đối trị rồi தலசதிகன் Talasatike Pachitiya Tức là mình đưa tay mình giá như thế này Người cư sĩ Khi mà con cháu ở nhà Nó lì lợm hay nó khó dạy Mình ở gần mình đưa tay Mình giác tay cho nó sợ đặng cho nó Cho con hay cháu Nó đừng có liền quấy khóc hắn khóc nhè yeah. giá tay như vậy thì không có phạm về ngũ giới hay có quan trai giới gì cả nhưng mà đối với vị xuất gia đó cái hành động mà giá tay như thế đó là xem như là phạm tội hay là có những cái giới Udake Hasathambe Pachitiyan bị tỳ kheo tắm ở dưới sông hay ở dưới ao vừa tắm vừa dẫn nước như người cư sĩ thì phạm tội thì cái, đức giới bậc xuất gia như vậy là làm cho đẹp cho nên giới đó cái tính cách đó người cư sĩ khỏi cần khỏi cần phải giữ hoặc là như trong ưng hợp pháp vì tỳ kheo khi đi không có nhón gót không có đến đồng xa ngồi trong nhà của người cư sĩ vị tỳ kheo không nên ngó chung quanh ngó giáo giác mà chỉ ngó một chỗ thẳng về phía trước cái tầm nhìn hơi cúi xuống trước cỡ khoảng chừng hai hắt tay còn người tại gia cư sĩ thì muốn đi muốn đứng muốn nằm muốn ngồi cách nào cũng không có phạm giới cho nên của người cư sĩ thì dễ hơn còn bậc xuất gia thì khó hơn thưa quý vị nhắc đến cái chỗ này <laughs> thì chúng tôi xin thưa quý vị nếu mà cái vị xuất gia đó mà trú giới cho nó đàng hoàng hiểu biết hết thông thuộc hết các giới vị đó có cái sở hành đẹp lắm thưa quý vị từ cái lời ăn tiếng nói cách cử chỉ đi đứng nằm ngồi cái gì cũng cái gì cũng được chúng tôi tiếc là ngày xưa đó thì các vị còn học còn học giới luật nói ra là biết liền còn thời nay đó đa phần những vị tu sĩ trẻ mới xuất gia sau này đó, họ không biết ấp giáp gì hết nhiều khi ông thầy cũng không nhắc không cần nhắc nhắc ra thì giận hờn hay là thấy khó khăn rồi thôi bỏ qua bỏ qua riết rồi cái cái vấn đề đó vậy cho nên người cư sĩ bây giờ họ có niềm tin hoặc là khi đã có niềm tin nơi tăng chúng rồi sau đó họ bất mãn chứ còn nếu mà một vị tỳ kheo mà giữ giới và xuất gia giữ giới đàng hoàng thì người tại gia cư sĩ họ hay cảm họ sẽ cảm thấy rằng cái phẩm hạnh của họ cái phẩm hạnh của họ không bằng bậc xuất gia cho nên cái đức tin họ sẽ mạnh mẽ hơn cho nên cái vấn đề thứ ba đó khi hỏi rằng giới luật của người tại gia cư sĩ có tính cách khác biệt gì với bờ hàng xuất gia thì chúng tôi nói trước hết là hình thức cái số lượng giới thì người tại gia ít hơn số lượng giới của bậc xuất gia nói về cái ờ, tính chất á, thì cái giới luật của bậc xuất gia là để hoàn chỉnh về thân hành khẩu hành của một người tu tập còn người tại gia cư sĩ thì chỉ căn bản là làm sao giữ cái đề nếp lưỡng của con người đạo đức xã hội thôi thành ra nó không có nó không có bị bó buộc nhiều bây giờ qua đến vấn đề thứ tư trên phương diện tu tập và phụng sự thì có điều gì ưu thắng trong sự so sánh giữa người xuất gia và người tại gia trong cái vấn đề này được đưa lên đó thưa quý vị nó có phần hơi bị tối nghĩa chút hoặc là chúng tôi chưa hiểu rõ lắm cái vấn đề phụng sự ở đây là phụng sự cái gì thứ hai đó là khi đặt cái vấn đề là có điều gì ưu thắng trong sự so sánh giữa người xuất gia người tại gia thì ở đây thưa quý vị cái điều ưu thắng đó là muốn ác chỉ cho cái gì thí dụ chúng ta nói là trên phương diện tu tập giữa người xuất gia và người tại gia ai ưu thắng hơn thì thì câu đó dễ hiểu trên phương diện phụng sự thì giữa người xuất gia người tại gia ai ưu thắng hơn ừ, và tại sao là ưu thắng thì cái đó thì chúng ta sẽ giải thích cái chỗ này còn khi mà nói đến trên phương diện tu tập và phụng sự thì có gì ưu thắng điều gì ưu thắng trong sự so sánh bây giờ nếu nói như vậy thì à, người tại gia có ưu thắng hay là người xuất gia có ưu thắng hơn tại gia còn bỏ ngỏ cho nên chúng tôi chỉ dẫn theo cái cái cách hiểu của mình thôi thì thưa quý vị ở đây có hai vấn đề là vấn đề tu tập và vấn đề phụng sự vì chúng ta bỏ cái chữ ưu thắng đi à, chúng ta xài cái chữ lợi thế à, lợi thế không cần quý vị nói xài chữ ưu thắng còn nghe dễ hiểu hơn chữ lợi thế nhưng mà thưa quý vị để chúng tôi giải thích cho quý vị nghe nếu mà so sánh giữa người xuất gia và người tại gia đó thì cái người tại gia tu khó khăn hơn nó không có lợi thế bằng người xuất gia chúng tôi lấy cái thí dụ trên phương diện giữ giới Vì bậc xuất gia là mặc y cà sa à, sống ở trong thiền môn trong cửa thiền và do đó cho nên những gì thì thuộc về đời thuộc về thế tục người không có ép được không có bắt buộc được thì chúng tôi giả sử khi mà một vị sư đi hội họp giữa một cái hội chúng đông hội chúng ở bên ngoài về thăm quý thuộc mà con quý thuộc họ tụ họp lại trong cái ngày dỗ quải ông bà vân vân thì họ bà con lớn sớm họ không ép cái vị sư đó cái vị tu sĩ đó uống rượu hết không có ép uống rượu nhưng mà là người tại gia cư sĩ thì bị thất thế ở chỗ là trong cái việc mà giao tiếp với xã hội bên ngoài họ phải làm ăn họ phải giao du giao thiệp với bạn bè với quan chức vân vân thì bây giờ thì đi ngồi vào cái bàn tiệc cũng đồng thời là cư sĩ với nhau nhưng mà mấy anh chị na Ubasaka anh ngồi vào bàn tiệc anh không dám uống rượu không dám uống bia nhưng người ta ép thì bây giờ anh làm sao đây nếu anh không uống thì mấy người kia đó là họ chê là đàn ông gì mà không biết uống rượu vân vân giống như đàn bà vân thì như vậy cũng tội nghiệp anh bây giờ chẳng lẽ ảnh tự xưng ảnh là phật tử giữ giới không uống rượu sao con vậy thì nó khác biệt cho nên có những chàng thị nam cũng than chúng tôi cái chỗ đó rồi người cư sĩ phải đi giao du giao dịch làm ăn với người ta buôn bán ở trong cái vấn đề thương mại buôn bán thì không thể là không nói dối có giờ họ phải nói dối không nói dối mà mình mà thành thật quá thì buôn bán không được không có lợi nhiêu hoặc giả là buôn bán ý ẩm vân vân chỉ hai vấn đề đó thôi là chúng ta thấy rằng người tại gia cư sĩ trên phương diện tu tập đó, nó không có cái lợi thế bằng bậc xuất gia bậc xuất gia là hình thức đầu tròn áo vuông Ikasa là áo vua thì như vậy không có ai ép phải uống rượu và không có chuyện gì mà ép phải nói dối bởi vì là một vị tu sĩ một vị xuất gia mà. cho nên vị xuất gia có lợi thế hơn trên phương diện tu tập thiền định quý vị người tại gia cư sĩ có vợ hoặc có chồng rồi ở trong gia đình có con có cháu rồi có bạn bè thân hữu có bà con lớn sớm cần phải giao tiếp họ ở nhà nếu họ đóng cửa phòng lại im tinh thích ở bên trong để họ hành thiền thì thưa quý vị cũng khó coi và nó bị chi phối nữa ồn ào chi phối mình là chủ nhà tại sao tối ngày cứ đi vào phòng đóng cửa hoài ở trong chùa đó thì một vị sư ngoài cái giờ đi làm việc giao tiếp với phật tử vị đó có cái thời gian ngồi yên ở trên trên chánh điện hay là ở trong phòng để mà hành thiền thì không ai nói gì hết người ta còn thấy cái chuyện đó là hợp lý cái chuyện mà một vị xuất gia mà ngồi yên suốt cả ngày mà hành thiền không không nói chuyện tới ai họ cho rằng cái đó là cái sinh hoạt hợp lý nhưng mà đối với người tại gia thì thất thế là muốn hành thiền là phải bỏ nhà đi vào trong trường thiền tạm bỏ nhà một thời gian trong một khóa thiền nào đó 10 ngày 20 ngày và tháng hay là 3 tháng thậm chí họ gieo duyên à, xuất gia gieo duyên tạm trong một năm để mà tu thiền cũng được cho thấy rằng là trên phương diện tu tập thì người xuất gia đó có nhiều lợi thế để tu tập hơn là người tại gia cư sĩ bây giờ chúng ta lại nói đến trên phương diện phụng sự thì ở đây người tại gia cư sĩ đó họ phụng sự cho Phật pháp họ phụng sự cho xã hội hay phụng sự cho cái việc mà thờ phụng Kim Bảo họ lợi thế hơn người tại gia khi mà Đức Thế Tôn ngày sắp viên tịch Niết Bàn đó lúc đó tôn giả năng ra có bạch hỏi Đức Phật sau khi Đức Thế Tôn viên tịch thì chúng tỳ kheo sẽ làm như thế nào đối với xá lợi máu thân của đức thế tôn thì đức thế tôn này bảo rằng chớ quan tâm đến việc đó này ananda hãy để việc thờ phụng xá lợi như lai cái việc đó đã có các vị gia chủ cư sĩ có những nam cư sĩ nữ cư sĩ họ thờ phụng được rồi còn các ngươi thì chỉ lo chuyên tâm học và hành pháp thôi thiền định thôi ngày nay đó ở trong chùa nơi mà các vị à, tăng sĩ trú ngụ thì à, phải thờ phật để cho người cư sĩ mỗi lần đến viếng thăm chư tăng rồi họ lên hội lại phật cho nên phải thờ xá lợi mà thờ ở bên ngoài mà không có hồi đó nam nữ cư sĩ bên ngoài là những bậc thánh cư sĩ thì họ cái niềm tin niềm nơi tâm bảo cho nên họ bảo vệ họ cung phụng tháp thờ xá lợi tốt nhưng mà ngày nay nếu mà lập tháp ở giữa đường đó ở giữa ngã ba ngã tư đường quanh năm suốt tháng chẳng có thèm ai chẳng ai thèm đi đến để mà quét dọn mình lau bụi bặm hay là hư khối thế là cả những cái việc thờ phụng đó ngày nay là phải để ở trong chùa giao cho các vị nhân sĩ làm cái đó nó cũng đi ngược lại với cái lời dạy của đức phật chút nhưng mà không sao cái chuyện cũng nhẹ thôi nhưng mà nói trên phụng sự cái lý tưởng giáo pháp rồi, thì bậc xuất gia lại có lợi điểm hơn là người cư sĩ người cư sĩ họ còn bận rộn với nghề nghiệp lo thu hoạch tài sản hoặc là gìn giữ tài sản hoặc nuôi vợ con hay nuôi cha mẹ nuôi quyến thuộc hoặc là thù tạ cho bạn bè cho nên cái việc mà họ phụng sự cho lý tưởng giáo pháp thì không bằng những bậc xuất gia những bậc xuất gia có thể bỏ cả cuộc đời để mà nghiên cứu về giáo pháp học thuộc lòng về giáo pháp và chính tăng là những vị duy trì giáo pháp cho nên cái việc và phụng sự tam bảo nếu mà trên phương diện thờ cúng thì người cư sĩ có lợi thế hơn là người tại gia nhưng mà trên phương diện phụng sự giáo pháp duy trì mạng mạch của của chánh pháp thì bậc xuất gia có lợi thế hơn người tại gia cư sĩ người tại tại gia không thể nào duy trì giáo pháp được bởi vì à, sau cái đời sống của họ họ có học pháp có hành pháp đi chăng nữa nhưng mà họ không thể nào đi thuyết pháp họ không có thể nào học thuộc lòng cả tâm tạng và giết lách để gìn giữ cái nội dung của chánh pháp nếu như mà họ có dương được chánh pháp khi ở những cái xứ sở những cái nơi mà không có tăng thì những người cư sĩ thuần thục trong giáo pháp họ có thể làm gương cho cái đời sống đạo hạnh cho dân làng và họ có những cái buổi sinh hoạt chia sẻ thuộc hại các người tại gia cư sĩ được như là những gia đình phật tử thân thiếu niên chẳng hạn những cái gia đình phật tử đó thì những huynh trưởng những gia trưởng là những người cư sĩ giỏi Phật pháp dạy cho các cái thế hệ nhưng mà rồi thứ gì cũng không mạnh cũng không mạnh bằng còn người ta còn bậc xuất gia đó thì có cái lợi thế là phụng sự cho giáo pháp thì cả cuộc đời phụng sự được cho nên nếu mà nói về cái vấn đề cái khía cạnh tu tập đó, thì bậc xuất gia có lợi thế hơn là người tại gia cư sĩ người cư sĩ trong cái tu tập vẫn còn có một vài trường hợp là họ bị thất thế họ không có tu tập trọn vẹn trên trên phương diện phụng sự thì à, phụng thờ đức phật hay là hộ pháp hộ tăng đó thì người cư sĩ có lợi thế hơn bởi vì họ có tài sản và họ là người cư sĩ cho nên cái thờ vị thờ lại cúng bái thì cái điều này nó dễ coi hơn là một xuất gia nhưng mà trên phương diện hoàn truyền chánh pháp để duy trì lâu dài thì cái người xuất gia nó có lợi thế hơn người tại gia cư sĩ chúng ta cần phải phân tích nhiều nhiều như vậy để chúng ta hiểu các cái vấn đề bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề thứ năm là sự phân biệt giới tính nam nữ nam cư sĩ và nữ cư sĩ có cần thiết như trường hợp nam tu sĩ và nữ tu sĩ không ở đây thưa quý vị đối với trường hợp nam tu sĩ và nữ tu sĩ là tiền khưu tiền không đi đó mới cần phân biệt đúng ràng nhưng mà phân biệt giới tính nam cư sĩ nữ cư sĩ đó thì không không cần thiết dĩ mà gọi là nam cư sĩ nữ cư sĩ là vì nhìn cái hình thức của họ mà mới nói họ là nam cư sĩ nữ cư sĩ nhưng mà họ vẫn sinh hoạt trà trộn với nhau được ở bên những có một vài à, đạo như là cao đài hay là à, tịnh độ vân vân thì mấy cái chùa chúng ta thấy à, ở phía trước họ có hai cổng một bên là nam phái bên là nữ phái nam phái tức là những người nam cư sĩ thì đi cái ngã phía bên tay trái nam tả nữ hữu phía bên tay phải thì nữ phái nam tả nữ hữu họ đi riêng đường nhau nhưng mà cái trường hợp phân biệt nói như vậy chứ đối với người cư sĩ đó, thì à, giới luật giống nhau cũng đều là ngũ giới cả hay cũng đều bác quan trên giới hết cũng đều là người cận sự nam cận sự nữ là người gần gần gũi tam bảo gần gũi với đức phật giáo pháp và tăng chúng tức là họ đi đến để họ phụng sự cho tam bảo họ nghe pháp học pháp rồi hành pháp cho nên người cư sĩ nói nam nữ cư sĩ là nói để cho có nó tách biệt như vậy nhưng mà thật ra thì nó không có cần thiết bằng giống như là phân biệt giữa tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng vì à, tỳ kheo tỳ kheo ni thì không thể nào mà cái giới luật không có đồng đều cái giới luật của tỳ kheo thì 220 giới mà giới luật của Tiệt Tông Ni là 311 giới nếu nói theo luật tạng Bali cái số lượng nhiều và ở bên chư bên chúng tỳ kheo đó thì khi mà tác pháp tiết ba lần sự để cho một cận sự nam xuất gia thì chứ tôi khỏi cần phải trình qua bên Tỳ phú ni nhưng bên ni bên ni chúng á thì mỗi lần mà muốn cho cô nào đó mà xuất gia thì ở bên đi phải làm một cái tâm sự xong rồi phải dẫn qua bên chư tăng và chư tăng làm cái tâm sự nữa phải hai cái tâm sự mới thành tiền phu ni thưa quý vị tỳ kheo tăng thì có thể giáo giới tức là dạy dỗ cho tỳ kheo ni được nhưng mà tỳ kheo ni thì không được phép dạy tỳ kheo tăng nó có cái sự phân biệt như thế ni không phải là cái sự kỳ thị hay là không có bình quyền không có nhưng mà ở đây thưa quý vị biết đức phật lại biết rõ ý là như vậy đó mà bên đi họ vẫn còn có nhiều người họ ngã mạng và chính do cái sự ngã mạng đó đó mà họ làm cho hư chuyện họ sinh hoạt không có thuận tùng không có phục tùng tăng chúng do vậy cho nên đức phật pháp bị suy yếu đi là đức phật ngày dạy garu tham mát là bát kính pháp là tám cái điều mà tỳ kheo ni phải tuân thủ đến trọn đời tỳ kheo ni đánh lễ tăng đánh lễ tỳ kheo tăng được như vậy tỳ kheo tăng thì không có đánh lễ tỳ kheo ni cho nên đúng với bậc xuất gia đó thì cần phải phân biệt cái giới tính giữa nam tu sĩ và nữ tu sĩ để có sự sinh hoạt bên nào ra bên đó và bên nào phải phụ thuộc vào bên nào bên đi phải thuộc phụ thuộc vào bên nào như vậy mới mới được tồn tại còn đối với nam nữ cư sĩ thì không cần phải phân biệt bởi nam nữ cư sĩ thì bình đẳng cũng tam nguyên ngũ giới giống như nhau và có đôi khi nếu mà người nữ cư sĩ đó mà họ giỏi hơn hiểu biết nhiều hơn thì họ có thể dạy cho một cái lớp Phật pháp mà có mấy ông Thiện nam đi học nữa không sao quý không sao hết đúng là nói về cái ờ, cái điều thứ năm còn cái cái phụ phụ ờ, phụ chú thứ sáu đó những vấn đề được đặt ra là người tại gia chứng thánh quả có đảnh lễ phàm trong chúng chăng kính thưa quý vị tất nhiên là đối với người tại gia cư sĩ những cận sự nam cận sự nữ giàu cho đắc tu đồ quần thưa đà hàm a na hàm cũng phải đảnh lễ các vị tỳ kheo khi họ đến chùa phải đánh lễ khi họ đến chùa là đánh lễ các vị tỳ kheo dù các vị tèo kheo tỳ kheo đó còn phàm phu còn phàm tăng nhưng cũng phải đánh lễ họ đánh lễ như vậy họ thể làm đúng theo cái luật của người cư sĩ nhưng mà đối với cái vị tỳ kheo phàm phu á, khi mình biết được những nam nữ cư sĩ này là những bậc thánh mình còn phàm mà mà thọ nhận cái sự đảnh lễ của vị đó, đó của những nam cư sĩ nữ cư sĩ đó thì mình sẽ tổn giảm sẽ tổn giảm về cái cái phước báo và mình mang một cái ác nghiệp nếu như mà mình có cái sự đón nhận một cách quan hỷ đón nhận cái sự đỉnh lễ đó một cách quan hỷ thì bị thì theo đó có chừng sẽ sanh vào cái khổ cảnh trong tương lai do vậy cho nên gặp họ đi đến chùa đó thời đức phật những nam nữ cư sĩ mà chư tăng phải thông báo với nhau ở trong làng này có ừ, gia đình nọ một gia đình hai gia đình ba gia đình là những thánh cư sĩ tu được quần hoặc tư đà hàm anh hàm là sau khi được các vị trưởng lão la hán các vị báo cho biết hỏi tụng tiên ngôn báo cho tăng biết để cho tăng nhất là các vị phạm tăng phải tận dụng không nên có cái sự cư sĩ cư xử với những người cư sĩ đó một cách quá đáng không bắt buộc họ phải thi lễ với mình và không có phải thường xuyên đi khất thực ghé ngang nhà họ mỗi mỗi ngày vì người cư sĩ đó thánh cư sĩ đó, thì cái đức tin họ mạnh lắm thưa quý vị dầu cho nhà họ nghèo buổi sáng hôm nay họ hết gạo rồi chỉ còn đủ nấu một chén cơm để ăn thôi họ cũng sẵn sàng đem chén cơm sớt bát cho vị tỳ kheo không biết là vị tỳ kheo đó là phàm hay là thánh nhưng họ cũng cúng dường chẳng thà họ chết đói thế thương nó thương gì cho nên đức phật ngài vì cái lòng bi mẫn ngài mới chế định cái luật lượng ưng phát lộ Giác bốn cái điều ưng phát lộ Chattaro Giác là những người nam nữ cư sĩ nào mà chư tăng đã thông báo ở làng đó có những nam nữ cư sĩ là thánh cư sĩ thì các vị tỳ kheo không nên đi đến thường xuyên và họ có đi đến chùa họ cúng dường thì nghiêm túc mà nhận nhưng mà không có để cho họ thi lễ vì mình sợ ở à, tổn đức của mình còn người cư sĩ họ làm theo pháp người cư sĩ thì họ cũng đảnh lễ chia tăng như thường đảnh lễ tập thể cũng được không sao bởi chính vì chỗ đó đó Ừ, nó nó, cái chuyện này qua chuyện kia nó hơi dài dòng chút là tại sao mà các vị trưởng gì đó mà họ hiểu sâu xa đó họ biết mình còn phàm phu cho nên đừng có nói chi là nam nữ cư sĩ thánh nhân chỉ là nam nữ cư sĩ mà họ có giữ giới nghiêm túc đàng hoàng họ có đức tin đàng hoàng họ đến họ lại là mình à, không khéo cũng tổng đức do đó cho nên các vị luôn luôn mang theo một cái tượng Phật nhỏ được họ các vị tỳ kheo đó để cái tượng Phật ở trong người hoặc là cầm lên ở trên tay khi mà người ta đảnh lễ để cho mình cái ý nghĩ rằng là người ta đang đảnh lễ Đức Phật chứ không phải là đảnh lễ mình mình ngồi ở sau lưng đức phật quá giả nếu như ngay trong lúc đó vị tỳ kheo không có tượng phật không có hình phật mang theo thì khi người ta đến lễ vị tỳ kheo liền đọc lên đọc thầm một câu phật ngôn nào đó như đức thế tôn dạy anicca vata sankhara upadavaya thammido pachito niruchanti te sangu và samo mình cứ đọc hoài đọc hoài như vậy đó chia gai vô, Ajirang vatayam xế sẽ thesis tichu thua nhà betavinyano nirathang vakalingarang Mình cứ đọc hoài cái câu Phật côn đó Một là tâm của mình Ngay trong lúc đó mình đang chú ý Để tụng niệm Phật ngôn Mình không có vui thích Không có thỏa thích quan hỷ với sự đảnh lễ của, của người nam nữ cư sĩ đó như vậy là mình bớt đi cái phần tổn đức thứ hai nữa là khi mà đọc lên như vậy để cho họ có lễ bái thì mình tác ý rằng họ đang lễ bái pháp bảo họ đang lễ bái pháp cái, cái cách đó cũng hay thưa quý vị cái đó là chúng tôi học được của các vị trưởng lão các vị trưởng lão thời xưa nha chứ các vị trưởng lão thời nay thì các vị không có dễ dẫn cho mình cái đó đâu cho nên tôi ờ, biết cái gì thì chúng tôi ờ, chia sẻ với quý vị chút để chúng ta học mà chúng ta có nhiều cái lợi ích nhiều cái sự an lạc rồi bây giờ thưa quý vị chúng tôi nói trên phương diện thứ bảy nói về cái phụ chú thứ bảy trên phương diện giáo điển thì có những lời Phật dạy dành riêng cho người Phật tử tại gia chăng có phần nào mà người cư sĩ không được phép để biết chăng thì trước hết á, là chúng tôi xin trình bày về những lời mà Đức Phật đã dạy dành cho người dành riêng cho người tại gia có chứ thưa quý vị thí dụ như những cái bài pháp mà đức phật phải thuyết cho cái người cư sĩ nó nghe cho ông các cô đọc nghe hay cho vua bá nó đi nghe hoặc là cho những cận sự nam cận sự nữ khác nghe thì những cái pháp đó là những pháp dành riêng cho người cư sĩ như là đi khách cha nú thanh niên đi khách cha nú đi đến hỏi đức phật đức thế tôn người cư sĩ chúng con phải làm như thế nào phải tu tập như thế nào để có lợi ích hiện tại đến thật thầm minh cách khác sự có thật trí và làm như thế nào để chúng con có được cái lợi ích trong tương lai somebody cách khác cách thân sự có thật trí thì lúc đó Đức Phật càng mới dạy này đi khá cha núi đi khá cha núi là một cư sĩ một nam cư sĩ người cư sĩ có bốn pháp đem đến lợi ích hiện tại một là nấu liệu làm nghề nghiệp chân chính Uttanasambada thu hoạch tài sản chưa có làm cho có thứ hai anurakha sampada tức là phải biết bảo vệ tài sản đã có đừng để cho mất đừng để cho mất mát suy sụp đó là lợi ích hiện tại cho họ cái thứ ba anawacha à, cái thứ ba gọi là kalajana metata tức là có mạng lành người cư sĩ khi mà giao thiệp giao du thân cận với ai thì phải lựa cái người chân chính cái người có đạo hạnh tốt có đức tin có tinh tấn có trí tuệ để mình làm bạn thì như vậy mình có lợi trong hiện tại còn nếu như người cư sĩ mà chơi với những bạn ham mê cờ bạc rượu chè đàn điếm hoặc là du hí du thực vân vân thì như vậy sẽ làm tổn hại suy sụp sẽ suy sụp còn khi mà lựa bạn mà chơi đó lựa bạn tốt mà chơi thì như vậy nó sẽ đem đến lợi hiện tại và thứ tư chi vô tức là có cái nếp sống thăng bằng tức là cái người tại gia cư sĩ đó đức phật dạy rằng là cái tài sản không nên quá phung phí nhưng mà cũng không quá keo kiết hạ tiện vì này đi trên núi tài sản thu nhập ít nhưng mà sống quan phí tiêu pha thì nhiều thì như vậy nó ngồi không ăn nuốt cũng lỡ đức phật ngài dạy như thế còn nếu như mà người cư sĩ có tiền bạc nhiều dùng cất chứa để dành đó không dám ăn không dám xài không dám tiêu pha xài cho mình và nuôi vợ con nuôi cha mẹ nuôi vợ con thì như vậy người cư sĩ đó được gọi là chiến đấu trên cái đống vàng nhưng có lợi có tài sản nhiều mà không dám xài là không có lợi cho nên đức phật càng dạy người cư sĩ phải sống đời sống thăng bằng tức là mình không có quan phí nhưng mà cũng không có keo kiết cái gì đáng chi xài thì mình chi xài còn cái gì không đáng thì thôi sống như vậy là có lợi đó là giữ pháp lợi cho người cư sĩ mà đức phật là dạy dạy riêng cho người cư sĩ lỡ trong tương lai là người cư sĩ muốn trong tương lai sau khi mệnh chung mình được an lạc cổ trời của người đó thì họ phải si lát Ờ, Sakha Sambada tức là thành tựu đức tin Sila Sambada thành tựu giới hạnh Chaga Sambada thành tựu cái sự bố thí và Panya Sambada tức là thành tựu trí tuệ Đức Phật này dạy cái bài kinh đó là Đức Phật này dạy riêng cho người tại giác cư sĩ hoặc là ngày dạy cái pháp môn dành riêng cho người tại gia cư sĩ đó như là trong cái bài kinh Singalowada Sutta giáo giới thì ca là việc giáo giới cho thanh niên Kala mà đọc âm là thi ca la thi ca la ca qua Singala qua đá là giáo giới cái bài kinh đó dài lắm thưa quý vị bài kinh đó thuộc về trường bộ kinh đi khá ni cây giác thì trong đó đức phật ngài dạy khi nào ngài à, đi khất thực vào buổi sáng đến tại cửa thành ở trên trang cái hát thì gặp một chàng thanh niên quần áo ướt đẫm tóc tay ướt đẫm đang lại xứ phương phương đông phương tây phương nam phương bắc hướng trên hướng dưới và lại gì đức phật ngài dựng lại ngài hỏi này thanh niên này gia chủ tử lại sao phương như vậy có ý nghĩa như thế nào thì à, sinh ca lá mới nói rằng bạch đức thế tôn con không biết nhưng mà lúc cha con còn sống đó thì cha con cũng hành theo cái pháp lại lại sáu phương rồi dặn thương dặn con khi cha sắp chết đó, căn dặn là con giữ cái truyền thống đó tức là mỗi buổi sáng sau khi ngâm mình trong nước ướt đẫm và phải quỳ lại sáu phương như vậy thì đức phật này mới nói rằng là ở trong pháp luật này cũng có đảnh lễ sáu phương nhưng mà khác hơn cái sự đảnh lễ sáu phương của ngươi thì xin ca lá mới hỏi bà đức thế tôn sáu phương đảnh lễ sáu phương trong pháp luật là như thế nào xin đức thế tôn thuyết pháp con sẽ lắng nghe thì lúc đó đức phật ngài dạy định lễ phương đông là hiếu kính với cha mẹ làm tròn những bổn phận với cha mẹ định lý phương nam đều đối với thầy tổ lý lý phương tây là vợ chồng đảnh lễ phương thức là đối với bạn bè đảnh lễ phương trên là đối với các vị sa môn và la môn còn đảnh lễ phương dưới là phải đối xử với tôi với người ăn kẻ ở cho nên đàng hoàng đúng theo bổn phận của mình là chủ như vậy là con phải làm tròn bổn phận với cha mẹ như là phương đông làm học trò mà đối với thầy dạy mình phải làm tròn bổn phận như là phương nam vợ đối chồng đồng chồng đối vợ phải làm tròn bổn phận như là đảnh lễ phương bắc ờ, phương tây còn phương bắc là bạn bè đối xử nhau bạn đối với gia chủ gia chủ đối với bạn bè phải có những cái bổn phận đức phật này rõ ràng ở đây thì không có thời gian thưa quý vị cho nên chúng tôi không có không có dạy cái không có nhắc cái, cái, cái, cái các cái bổn phận này được rồi đối với người tại gia cư sĩ người cư sĩ nước ngoài đó thì có cái bổn phận đối với phương đánh lễ phương trên đó. tức là có cái bổn phận người cư sĩ gặp các bậc xuất gia tu hành những vị sa môn và la môn thì mình phải có bổn phận như thế nào đối đãi như thế nào và những người tại gia cư sĩ khi mà họ làm chủ cảng họ có những người giúp việc ở trong nhà tôi trai tới gái giúp việc ở trong nhà thì nhìn là một người gia chủ lộng chủ phải đối xử với họ sao cho nó tròn bổn phận trọn vẹn cái bài kinh đó là đức phật dạy cho người cư sĩ không trên đời ở đây nói về cái phương diện giáo điển thì vẫn có những lời Phật dạy dành riêng cho người tại gia cư sĩ nhiều lắm thưa quý vị nếu mà quý vị có xem thì à, có nghiên cứu chúng ta đọc lại trong cái quyển cư sĩ giới pháp mà chúng tôi đã biên soạn và đã ấn hành rồi ừ, cái phần thứ hai đó là có phần nào mà người cư sĩ không được phép để biết chăng thưa quý vị cái phần mà luật tạng đó thì có những điều người cư sĩ không cần phải biết bởi thế trong cái ngày vô sắp thá lễ bồ tát hằng mỗi một nửa tháng chưa tăng tụng giới thì không để cho người cư sĩ có mặt vì họ nghe chưa tăng tụng giới họ biết được hết tất cả các giới của vị của đời sống vị xuất gia của vị tỳ kheo rồi họ sẽ đem lòng chỉ trích cho nên phải không cho họ có mặt nhưng mà có những điều giới những cái điều luật mà đức Phật quy định như là về vấn đề trú xứ cái vấn đề y phục vấn đề vật thực phải còn dụng như thế này như thế này mới đúng pháp vân vân là người cư sĩ phải biết biết chi gì biết để khi mà chúng ta cúng dường thực phẩm cúng dường y phục cúng dường sàn tọa thú xứ và cúng dường thuốc trị bệnh cho chư tăng thì chúng ta phải biết rõ cái luật của bậc xuất gia như thế nào mà chúng ta tránh Vậy là làm cho đúng luật thí dụ như trong luật ứng học pháp đó, vị tỳ kheo không nên đứng mà nói pháp cho cái người ngồi hay là không nên ngồi mà nói pháp cho cái người nằm làm dài ở trên đường đức ở phía sau không nói pháp cho người ở đi ở phía trước hoặc là đứng ở dưới đất không nên nói pháp đến người ngồi ở trên xe thuyền hoặc đi ở trong lề không nói pháp cho người đi người cư sĩ đi ở giữa đường đường tái vân vân những cái điều đó đó là người cư sĩ học biết để chi để khi mà quý vị đi đến, đến chùa đó quý vị muốn hỏi pháp đừng có làm khó các vị thiền kheo khi mà quý vị hỏi pháp mà đầu quý vị còn đội nón thì vị thiền kheo đó không thể nào trả lời giáo pháp cho quý vị nghe được không trả lời pháp cho quý vị nghe được lúc đó cái phật tử giận vì họ không biết luật họ phải hiểu rằng ừ, tại sao vị tỳ kheo này ta hỏi pháp mà vị đó không nói mình nhớ trở lại mình nói vì ở trong luật ưng hợp pháp đó, là đức phật này chính vị tỳ kheo không nên nói pháp đến người che dù đến người đội đội nón hay là trùm khăn hay là người đang cầm gậy ta đang đội nón ta đang che dù ta đang mang dép mà vị tỳ kheo đi chân không thì làm sao mà vị ấy nói pháp cho mình nghe được mình hiểu vậy cho nên mình không giận tỳ kheo có những cái điều giới <laughs> thưa quý vị các phật tử chúng ta phải rành như vậy nổi từ sáng cũng không hết đâu cho nên trước đại khái là những cái điều đó các phật tử chúng ta phải biết còn cái vấn đề kinh điển tạng kinh đó tạng kinh và thắng pháp kinh tạng và thắng pháp tạng thì các phật tử chúng ta vẫn được như là bên chưa thăng vậy các vị xuất gia học được như thế nào thì mình học được như thế đó nhưng mà trên phương diện luật thì có những cái mà chúng ta nên biết và những cái chúng ta không nên biết chỉ vậy thôi Như nay thì chúng tôi xin được uh, kết thúc cái bài nói chuyện của chúng tôi hôm nay với bảy phụ chú về phẩm cư sĩ ở trong tương ương bộ kinh để chúng ta chuẩn bị học qua những cái bài kinh liên quan đến vụ mà các vị bà la môn quy y theo Phật giáo và bây giờ thì ờ, còn lại 25 phút như khi nãy đã có một cái thỏa hiệp xin tỉnh thượng thọ pháp tân quan ý đủ tiếp tục chia sẻ với các Phật tử chúng tôi xin phép à, được đi nghỉ nghỉ sớm kính chúc chư tăng được mọi sự an vui kính chúc Phật tử tu nữ chúng ta được tiến hóa nam mô Bụt thầy thấy hòa thượng giác đẳng đã Dạ quý vị nghe rõ không ạ? À? Con không biết là Hòa Thượng Giác Đẳng có trước máy không ạ? À? Nếu uh, Hòa Thượng Giác Đẳng ờ, có trước máy thì thỉnh Hòa Thượng uh, nói tiếp vài lời. À, không có hả? À? Khi nãy đã thấy. Dạ. Yeah. Dạ, yeah, Nam Mô Bút Thai Giác nam mô tham ma giá nam mô sanh khai giá à, con à, thành kính đảnh lễ à, ân đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng à, con kính đảnh lễ hòa thượng tề siêu bây giờ con à, thỉnh hòa thượng đi nghỉ để ngày mai hòa thượng còn tiếp tục cho công việc ngày mai à, kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong râm à, kính chào quý phật tử ờ, khi nãy giờ đó chúng ta nghe, nghe hòa thượng tề siêu ờ, giảng về ờ, bảy cái phụ chú của người cư sĩ vì sắp tới đây đó là chúng ta sẽ học đến phẩm của người cư sĩ trong kinh tương ngân và do vậy đó thì hòa thượng sẽ đã giảng cho chúng ta nghe về bảy cái phụ chú của người cư sĩ bây giờ thì ờ, chúng tôi xin được tiếp lời của hòa thượng tuệ siêu trong cái thời gian còn lại à, theo chúng tôi nghĩ đó là với cái vai trò của một người cư sĩ hay là một người ờ, như hồi nãy chúng ta đã nghe hòa thượng tuệ siêu nói như thế nào được gọi là cư sĩ yeah. như thế nào được gọi là cần sự nam và cần sự thì để chúng ta để trở thành một cái người Phật ờ, cư sĩ hay là một người cần sự nam và cần sự nữ ờ, thì ờ, chúng tôi nghĩ rằng là đó là một giới vào thời kỳ Đức Phật bởi vì về thời kỳ thời kỳ Đức Phật đó thì chúng ta có nghe là tứ chúng dạ, tứ chúng tức là tỳ kheo Ờ, tỳ kheo ni cần sự nam và cần sự nữ cho nên hả nói đến ờ, cái giới mà cư sĩ đó, thì trong đó có hai cái hai cái hạng hai cái bậc gọi là cận sự nam và cận sự nữ tức là cái người mà gần gũi đối với tam bảo cái người mà hộ trì tam bảo trong đó có nam cư sĩ hay là nữ cư sĩ là cần sự nam và cần sự nữ thì à, như à, chúng ta đã biết đó là à, một hai cái giới cư sĩ này đó vào thời kỳ Đức Phật à, đã có và cho đến ngày hôm nay trải qua biết bao nhiêu với cái thời gian sự hưng thịnh Ờ, thăng trầm của Phật giáo đó thì uh, trong đó không thể uh, thiếu cái vai trò của cái người cư sĩ mình bởi vì uh, chúng tôi nhớ rằng uh, vua Dục đó mặc dù uh, sinh sau độ Đức Phật tịch diệt độ khoảng gần 300 năm nè nhưng mà vua A Dục là một cái vị vua mà trước khi để trở thành một cái người ờ, cư sĩ một người cận một người cư sĩ để hộ trì tam bảo thì có lẽ là vua cũng chinh chiến đây đó rồi vua cũng rất là hung hung bạo chứ không phải là cái người hiền lành nhưng mà đến khi mà đã trở thành một cái người mà ờ, cần sự nam cần sự nữ đó thì ờ, những cái điều mà vua làm đó ừ, thì góp phần cho cái việc mà hưng thịnh Phật giáo ở tại Ấn Độ dạ, ở tại Ấn Độ thời bây giờ cho nên ngày nay đó chúng ta thấy rằng là khi mà mình mình mình đi qua Ấn Độ đó chúng ta đi qua Ấn Độ chúng ta thấy có những cái ờ, những cái di tích còn lại và dạ, những cái di tích còn lại tức là À, phản ảnh nơi đảng sanh à, của đức bồ tát rồi à, phản ảnh sự kiện nơi đức phật niết bàn rồi phản ảnh sự kiện nơi chuyển pháp luân rồi là thành đạo vân vân thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc đó đó đã có cái sự góp phần của đức vua A dục bởi vì đức vua đó khi thấy được cái việc mà uh, ghi dấu lại những cái cái nơi mà uh, đức vua đi đến để mà uh, lễ bái và viếng đó thì cho nên là đức vua cho um, tạc những cái cái trụ đá mà mình lên mình thấy rằng có hình sư tử rồi hoặc là có hình bánh xe đó à, thì chúng ta thấy rằng cái trụ đá đó nó đường kính nó cũng rộng chứ nhà dạ, yeah, đường kính cả mét à, cao cỡ khoảng một chục mười mấy mét đó Ừ, để chôn ở dưới rồi ló lên trên khỏi mặt đất để ghi dấu lại rồi những cái bia ký ghi lại đó à, những cái à, dòng chữ ghi lại đó, để đánh dấu cái nơi đó là nơi đảng sanh của Đức Bồ Tát à, nơi đó là nơi à, tịch diệt của Đức Phật hay nơi đó là nơi thành đạo của Đức Bồ Tát vân vân thì à, chúng tôi nghĩ rằng đó là với cái vai trò của người phật tử cái người cư sĩ đó thì rõ ràng là góp phần nên cái việc mà hộ trì Phật pháp bởi vì à, không phải chỉ có vua A Dục mà chúng tôi nghĩ rằng là Phật pháp là ngày nay được truyền hết tất cả các cái quốc gia các cái châu lục đó thì chúng tôi nghĩ rằng là ở trong đó không thể thiếu cái cái vai trò à, cái việc mà hộ trì à, hộ trì của một người cư sĩ đối với một người phật tử thì chúng tôi nghĩ rằng là mình à, có ba cái phận sự mà cần phải làm yeah. cái điều thứ nhất đó là người phật tử phải luôn luôn tìm hiểu lời dạy của phật yeah. tìm hiểu cái lời dạy của đức phật tìm hiểu cái giáo pháp của Đức Phật bởi vì mình à, mình muốn muốn đến với đạo Phật này và mình muốn tin với cái đạo Phật này, Đức Phật này à, thì mình phải hiểu được hành trạng của Đức Phật biết được cái hành trạng của Đức Phật và tin và hiểu được cái lời dạy của Đức Phật qua giáo pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là ngày nay đó thời xưa đó thì à, những người cư sĩ cũng rất là đông cho đến ngày hôm nay cũng vậy à, ngày hôm nay cũng vậy thì ngày xưa có những cái cái lớp học Phật pháp đó à, hồi à, chúng tôi còn ở khi mà cách đây gần ba chục năm ở ờ, chùa siêu lý đó có những cái buổi chủ nhật đấy người ờ, cư sĩ Phật tử học Phật pháp rất là đông trong đó có giáo viên cũng có và ngày nay là như là sư tệ tấn à, đại đức tệ tấn cũng như là ờ, sư minh ờ, sư minh tấn cũng vậy chúng ta biết thì lúc đó là còn cư sĩ dạ, lúc đó là còn cư sĩ cho nên là những cái những cái vị đó cũng đi vô chùa để mà học Phật pháp yeah, dạ, học Phật pháp rất là đông mà ngày nay thì à, chúng tôi nghĩ rằng à, đây đó cũng còn à, cũng còn những cái lớp học của những người cư sĩ có những nơi thì cũng đông đủ nhưng mà có những nơi thì cũng cũng chưa có đông đủ cũng không có đông đủ nhưng mà ít ra ra là cũng có những người phật tử học rồi ngày nay chúng ta thấy rằng cái thời kỳ mà 4.0 này đó, thời kỳ mà gọi là kỹ thuật số đó thì quý vị thấy rằng nhiều khi quý vị ngồi xa chưa tăng ở xa chưa tăng cách hàng ngàn cây số nhưng mà mình vẫn học được đó là học online ở trên những cái cái cái cái, cái ban thoát như thế này thì học ở trên messenger vân vân là học trên những cái cái giao diện nào đó nhưng mà đó cũng là cái cái cách học của mình cái cách học Phật pháp của mình cho nên à, chúng tôi nghĩ rằng à, Phật tử Nam Tông của chúng ta đó, à, được học và hiện giờ đó là trong những năm gần đây đó học viện Phật giáo cũng có cái cái khoa gọi là đào tạo từ xa tức là đào tạo hệ đại học mà từ xa à, hệ đại học mà từ xa thì cũng được cho cái người cư sĩ học à, cũng đã cho được người cư sĩ học mà cũng qua hết nhiều khóa rồi à, qua hết nhiều khóa rồi vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng dù dù xưa hay là nay cái cách học tiếp cận như thế này hay là tiếp cận như thế kia đó thì cái người phật tử Ờ, vẫn có cái ờ, vẫn có cái môi trường ờ, điều kiện thuận lợi tốt để mà mình học bởi vì mình muốn hiểu cuộc đời Đức Phật thì phải hiểu cái hành trạng của Đức Phật rồi hiểu lời dạy của Đức Phật để rồi mình có cái đức tin mình thực hành theo lời dạy của Đức Phật cái điều thứ hai mà chúng tôi muốn nói ở đây đó cái phận sự thứ hai của cái người cư sĩ đó là mình học Phật pháp rồi à, thì mình phải hành Phật pháp nha dạ, yeah. hành Phật pháp à, cái điều gì mà Phật dạy mình à, như khi nãy mà hòa thượng Tệ siêu có nói đó là những điều gì mình cần phải biết thì mình nên biết rồi những điều gì mình cần phải làm thì mình nên làm với cái vai trò của một người cư sĩ một người Phật tử yeah. Dạ, một người cư sĩ Phật tử chứ không phải là mình à, không làm ờ, mình à, mình à, thứ nhất là mình hành thực hành cái lời dạy của Phật để mà mình tìm được cái cái cái hương vị của Phật pháp nhà dạ. yeah. tìm cái hương vị của Phật pháp tìm được cái sự lợi lạc cho chính mình à, tìm được cái sự lợi lạc cho chính mình và khi mà mình mình hành lời dạy của Phật đó, thì rõ ràng là mình là cái chỗ à, cái chỗ nương là một người à, người người người cha người mẹ tốt trong một gia đình yeah. Dạ, cho con cái cho con cháu yeah. Dạ, cho con cháu và là uh, một cái người cư sĩ mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật đó thì đó là một cái sự bảo vệ đối với Phật pháp này Dạ, bảo vệ với Phật pháp này dạ. như vậy thì cái việc mà mình hành lời dạy của Đức Phật à, ngay cả pháp học pháp hành rồi giữ tam quy ngũ giới bác quan trai giới để phụng sự tam bảo dạ. à, những cái công việc mà mình cần ừ, với vai trò mà mình làm được đấy chúng tôi nghĩ ở đâu á ở cái ngôi chùa nào cũng vậy nếu có những cái người cư sĩ ở tại địa phương ờ, mà mà hậu trì được tam bảo hay hoặc là những người cư sĩ ở trong một hoàn cảnh nào đó nhưng mà quan tâm đến cái việc hậu trì tam bảo thì trước tiên đó là những cái người đó phải phải phải hành hiểu cái lời dạy của Phật à, chứ không phải là mình chỉ chỉ học hiểu không mà mình không hành à, mà mình phải hành thì mình tìm được cái hương vị của giáo pháp và đồng thời là, chỗ nương của của con cháu trong gia đình và là cái chỗ uh, bảo vệ Phật pháp ở trong mọi trường hợp uh, khi mà mình uh, xông xáo vào ở trong cuộc đời này để mà mình duy trì gìn giữ bảo vệ Phật pháp bởi vì uh, chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều lắm nó có nhiều cái nguyên nhân để à, dẫn đến Phật pháp bị suy đồi à, Phật pháp bị à, tổn giảm nhà dạ, Phật pháp bị tổn giảm thì trong đó, đó cái việc mà hưng thịnh Phật pháp đó, thì cũng có cái vai trò của cái người cư sĩ ừ, bởi vì người cư sĩ phải hiểu Phật pháp rồi hành Phật pháp nữa nó mới có góp góp phần cho cái việc mà hưng thịnh Phật pháp được còn nếu mà Phật, À, người cư sĩ phật tử mà không hiểu không học Phật pháp rồi không hành Phật pháp nữa à, thì đừng có nói là vai trò đó là hoàn toàn là do chư tăng không dạ. à, không phải là cái vai trò mà để hoặc Phật pháp này được trường tồn là do chư tăng không mặc dù là cái Phật pháp này được trường tồn thì không thể thiếu chư tăng nhưng mà trong đó có cái vai trò của người cư sĩ cái người Phật tử chúng tôi nghĩ là như vậy và cái điều kế tiếp nữa đó là cái người phật tử phải có một cái việc uh, hộ trì phật pháp yeah. hộ trì tức là bảo vệ và mình gìn giữ yeah. mà mình thấy rồi uh, cũng như là những cái cư sĩ thời đức phật cũng vậy cho đến hậu thời phật giáo cũng vậy và cho đến những những cái thời kỳ cận đại này cũng vậy À, và cho đến hiện nay cũng vậy tức là đây đó có những vị cư sĩ à, làm hết sức tốt ở cái vai trò của mình à, góp phần giúp cho Phật pháp được được được tồn tại thí dụ như chúng ta thấy rằng là có những vị cư sĩ thiền sư rồi có những vị cư sĩ pháp học lỗi lạc thì cũng giúp cho Phật pháp À, truyền à, giúp với chư tăng đó, cùng với chư tăng để mà truyền dạy Phật pháp này à, và hơn nữa đó là ở trong mỗi gia đình à, trong mỗi người à, trong mỗi gia đình à, trong mỗi cái thôn ngóc á nếu một người phật tử một người có một người cư sĩ chân chánh á, thì à, giúp cho người ở đó chúng tôi nói cái điều này để quý vị thấy rằng là Ừ. có những cái tôn giáo mà người ta gọi là người người người người ta ờ, gọi là có những người mà len lỏi để mà à, đi truyền đạo đó thì ở chúng tôi muốn nói là cái người cư sĩ phật tử cũng vậy chúng tôi nghĩ rằng là cái người cư sĩ cũng như là một một một quần hoàng pháp viên vậy đó. hoàng pháp viên có nghĩa là mình sống ở đâu mình hiểu Phật pháp mình hành Phật pháp mình nói được Phật pháp và mình làm được Phật pháp hành trì được Phật pháp đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó nó giúp cho cái cái nơi đó cái người ở nơi đó nó, họ biết đến với đạo Phật nhiều hơn và họ có thể tu hành nhiều hơn thì cái việc hộ pháp ở đây đó là gì là mình gìn giữ về ờ, mà bảo vệ cái thứ nhất đó là mình hộ là người cư sĩ thì quý vị biết rằng cái người phật tử đó những người cư sĩ đó thì à, mình à, còn sống giữa cuộc đời thế sự này mình còn lao động mình còn làm ra của cải vật chất của cải vật chất và khi mà mình làm ra của cải vật chất thì mình góp phần cho cái việc mà hậu độ tam bảo dạ, hậu độ bằng vật chất hậu độ tam bảo bằng vật chất cái việc mà hộ độ tam bảo và vật chất đó nó không đòi hỏi chúng ta phải phải cái gì nó nó nó vượt ngoài cái khả năng của mình nó vượt ngoài cái khả năng của mình trong cái khả năng của mình và trong giới bởi cái tấm lòng của mình yeah, dạ, bởi cái tấm lòng của mình thí dụ như chúng tôi nghĩ rằng là ờ, người phật tử thì do cuộc sống còn sống giữa thế sự đó cuộc đời này đó thì chúng ta còn có thể len lỏi giữa xã hội này để chúng ta có thể giúp cho chư tăng cái này à, giúp cho chư tăng cái kia về việc mà phát triển à, duy trì giữ gìn ví dụ như chúng tôi nói ví dụ như là có một cái ngôi chùa đi chẳng hạn bây giờ cái ngôi chùa nó bị hư, hư cũ rồi thì bây giờ cần phải sửa sang lại à, hay là chỗ này nó cần phải hư cần phải sửa hư rồi cũ rồi thì cần phải sửa sang lại cho nó đàng hoàng để nó có cái chỗ trang nghiêm để có nơi lễ bái của phứ rồi có nơi để tu hành sám hối tu tập của chư tăng vân vân thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà mình hậu trì à, hậu trì bằng phương diện vật chất thí dụ như ở ở đâu cũng vậy ừ, ở đâu cũng vậy ở đó có cái à, lễ ở chùa thì à, chúng ta đến À, giúp hoặc là chúng ta sẽ uh, hộ độ bằng vật chất từ bông hoa nhang đèn hay thức ăn thực phẩm nói chung là những cái việc mà chúng ta trong phạm vi uh, trong cái khả năng của mình mình hộ độ bằng vật chất để làm cho uh, cái cái cái cái cái buổi lễ đó làm cho một cái uh, cái chùa đó làm cho một cái nơi đó nó có được cái sự vừa ờ, chừng để mà ờ, để mà ờ, tạo nên cái buổi lễ được trang nghiêm thanh tịnh hoặc là à, chư tăng sống ở cái vùng đó à, chư tăng sống vùng đó thì mình nhiều khi là trong bốn cái món vật dụng mình cúng dường y phục vật thực trú xứ và thuốc chữa bệnh thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó với một cái người cư sĩ phật tử mình cũng có thể hộ tam bảo yeah. Tại dạ. vì chư tăng sống ở đâu thì cũng phải có những người phật tử hộ độ à, hộ độ và chư tăng làm đạo ở đâu thì cũng có phật tử à, bởi vì khi truyền đạo thì phải có phật tử chứ giảng đạo giảng phật pháp thì có phật tử chứ bây giờ giảng pháp mà không có phật tử thì ờ, thì ai mà giảng à, còn đi tới cái vùng mới cũng vậy trước khi để trật để để à, biến người ta trở thành một cái người phật tử thì chư tăng phải chịu khó và chư tăng phải chịu khó thôi và phải lăn len lỏi và là phải lăn lộn và phải chịu cực à, phải chịu kham nhẫn để mình đến đó làm đạo à, chứ còn bây giờ mình không có đủ sức kham nhẫn không có đủ sức chịu đựng thì làm sao mọi người có thể hiểu được Phật pháp để giữ được Phật pháp chúng tôi nghĩ là như vậy cho nên là à, đối với Phật giáo chúng ta mà được tồn tại à, chính là nhờ cái cái việc phát triển hai mặt về mặt nội dung tức là con đường phương hướng tu tập à, về mặt hình thức là các ngôi chùa các cái thiền viện các nơi tu hành của những cái người xuất gia à, nó còn tồn tại về mặt hình thức nó còn tồn tại về mặt nội dung tức là phương pháp hành đạo giới định tuệ hay là thiền thiền tập gì của cái người uh, tu của mình uh, mà trong đạo Phật Đức Phật gọi là pháp hành uh, thì ở đây đó là cái điều đó giúp cho Phật giáo được phát triển thì chúng tôi nghĩ rằng hậu độ thứ nhất đó là hậu độ bằng vật chất cái hậu độ thứ hai đó là hậu độ bằng tinh thần hay độ hậu độ bằng cái đời sống tu tập của mình à, một người phật tử mà mình thấy cái gì nó lệch lạc nó không đúng với chánh pháp thì mình điều chỉnh ngay à, bây giờ ông sư phước luật xuất gia cũng vậy hiểu Phật pháp thành đúng Phật pháp à, có khi thì bị lệch lạc á, thì người cư sĩ thấy biết à, có thể rằng điều chỉnh nhắc nhở phiên lên à, giúp cho chư tăng à, cái vị tỳ kheo đó hay là một vị sư đó điều chỉnh lại cho tốt mình nói đây đó là trong một trường hợp hiếm hoi nào đó nhưng mà nếu như mà một người Phật tử hiểu đúng Phật pháp hành đúng Phật pháp đó thì mình sẽ thấy rằng cái gì nó sai là mình điều chỉnh liền à, mình góp phần cho cái việc mà giữ gìn giới luật của chư tăng à, bảo tồn Phật pháp này nhờ cái gì nhờ cái sự hộ trì của mình mà hộ trì ở đây là sự thực hành à, giáo pháp của Đức Phật chúng tôi nghĩ là về mặt nội dung đó là hậu trì bằng cách đó hậu trì bằng cách đó cho nên khi mà mình hộ trì tam bảo có hai cách hộ trì bằng vật chất và hộ trì bằng tinh thần mà hộ trì bằng tinh thần có nghĩa là tự thân của mỗi người cư sĩ hãy thực hành lời dạy của đức phật một khi mà mình thấy cái gì nó lệch lạc là mình không hành không làm ừ, mà mình làm những điều gì đúng rồi mình thấy người khác làm cái gì sai thì mình biết cái điều đó nó sai là do mình đã hiểu đúng biết đúng và hành đúng Ờ, cho nên là mình điều chỉnh lại liền nó không có không có sai lệch nó không có sai lệch ngay cả những bậc chư các vị xuất gia cũng vậy à, đó là cái việc mà mình góp phần cho Phật pháp được được được tồn tại bền lâu thì chúng tôi nghĩ rằng có ba cái việc của người cư sĩ một thứ nhất đó là mình học Phật pháp để mình hiểu hiểu Phật pháp cho nó đúng điều thứ hai ờ, là mình hành Phật pháp hành theo lời dạy của Đức Phật điều thứ ba là mình hộ Phật pháp hộ hộ trì tam bảo hộ trì bằng vật chất và hộ trì bằng tinh thần thì những cái điều đó nó liên quan đến cái việc thực hành của người cư sĩ rất là nhiều hồi nãy giờ đó chúng ta nghe hòa thượng tệ siêu nói về à, bảy uh, cái phụ chú của những người phật tử cư sĩ thì bây giờ chúng tôi xin uh, tiếp lời của hòa thượng uh, à, tệ siêu để nói đến cái vai trò cũng như ờ, cái trách nhiệm của những cái người cư sĩ như thế nào cần phải làm để giúp cho Phật pháp được tồn tại và chính bản thân của chúng ta cũng được cái sự lợi lạc thì chúng tôi xin được ờ, dứt lời ở đây ờ, trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc kính chúc quý cô tu nữ quý phật tử luôn được sự an vui tiến hóa kính chúc quý ngài và quý vị một ngày một đêm luôn luôn được sự an lạc bây giờ thì à, xin mời vị cư sĩ phật tử lên à, lên à, tri ân chư tôn đức và mở kinh hồi hướng nam mô bức tha giá các dạ, thủ lành thai con tôi nữ như pháp cùng đại chúng trong rừng lãnh lễ tri ân thượng tọa pháp tân đã từ bi à, đúc kết bài học ngày hôm nay và cho chúng con được à, buổi cuối buổi học được nghe lời của sư cũng như chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài và chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều sa thú sa thú lành thai con tu nữ như pháp xin thay mặt chúng trong trung kính tri ân chư tôn đức đã ở lòng Bi mẫn giảng dạy những dấu hiệu vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì tâm trung trị Không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn.